tôi từ ngày mười 17 tháng một năm Đinh Dậu Linh Di Phú bắc Chân Đức Quý Từ Chân tân Pháp Chân Thành Tứ Hứa Tùng Phi me. sống ngoài gian chữ chán linh đăng à tốc thoát mê đồ tạo đăng phật cảnh nhất thành thượng đạt dạng tội băng tiêu nguyện chữ a chân linh đất độ cao siêu kỳ nguyện kỳ an a gia đình phật tử lưu bích thủy pháp danh tâm nguyện trần hiếu nghĩa pháp danh thánh thuận a minh nhàn minh thức quỳnh thanh tháo trần thị tâm bình mình anh hoàng ngưỡng nguyện chư phật tùy từ gia hộ hoa chư phật tử đẳng tăng phúc tăng thọ bồ đề tâm tăng chương thân su phương thới mạng dị bình an tứ thời bổ ngậm diệu dương Ma Mâu Ni Phật Cung kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni chúng con cung kính nghe rằng cổ đức có dạy ẩm thủy tư nguyên đó là đạo lý tốt đẹp thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật trên tinh thần tri ân và báo ân đó hôm nay ngày 17 tháng 11 năm kỷ hợi cũng là chung thất trai tuần cho cố sa di ni bồ tát giới thích nữ quyền quý thế lanh thế danh lê thị duyên là thân mẫu thân của Ni Sư Thích Nữ Như Lan trụ trì Chùa Hưng Thiền cũng là lễ quý kỵ của Bồ Tát Giới Tại Gia Pháp danh Diệu Thiện Thế danh Hứa Bích Châu Mất ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu Là mẫu thân của Sư Cô Tâm Minh Toàn thể quý chư ni trong môn nhân pháp quyến vì cảm cách tình thâm và tri ân mẫu thân trong buôn một thành tâm phụng thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni quan lâm về chú xứ chùa hưng thiền chứng minh buổi lễ tại buổi lễ hôm nay chúng con thành kính cung kinh sự hiện diện của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Phước Đức, chứng minh Đạo Sư Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cao Lãnh, Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Hạnh, thành viên, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Chí, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thiện Lưu, Phó Ban trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè Tiền Giang và chư tôn Thiền Đức Tăng về phía chư ni ban tổ chức được thành kính cung nghinh sự hiện diện của ni trưởng thích nữ Như Hòa chứng minh phân ban ni giới tỉnh Đồng Tháp, ni trưởng thích nữ Như Trung, khóa ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng phân ban ni giới tỉnh Đồng Tháp, ni sư thích nữ Như Nguyện, phó phân ban ni giới Đồng Tháp, ni sư thích nữ Như Huệ, phó phân ban ni giới Phật giáo Đồng Tháp, ni sư thích nữ Như Chánh Phó Phân ban Ni giới Phật giáo Đồng Tháp, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cao Lãnh, Ni trưởng Thích Nữ Như Nhẫn, chủ trì Chùa Pháp Lạc, tỉnh Tiền Giang, cùng hiện tọa đạo tràng chư tôn thiền đức tăng ni vào giờ này pháp lễ được an bài trai đường được trang nghiêm thanh tịnh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 Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng kính bạch quý ni trưởng quý ni sư chư tôn đức, đức ni chúng con nhớ lại khi xưa một kiền liên hành tâm giúp mẹ giải oan khiên Phật Đà chỉ dạy phương báo hiếu Gương sáng nghìn thu rạng cửa thiền Tưởng nhớ ân thâm của mẹ hiền Một đời gian khổ lắm trưng duyên Hy sinh trọn vẹn cho con trẻ Biển lòng giàu dạt thật vô biên Thân mẫu giờ này đã ngủ yên Âm dương chia cách rẽ hai miền Hiếu tâm gửi trọn niềm cung kính tạo chút phước duyên hướng mẹ hiền chúng con phủ phục đối đàn tiền cúi đầu đảnh lễ trước chư hiền trai nghi phẩm bậc xin dân cúng hướng đến tăng tôn bậc phước điền kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni chứng minh hôm nay ngày 17 tháng 11 năm kỷ hợi nhân lễ vía từ phụ a di đà phật cũng là chung hất chi trai tuần của chân linh thân mẫu chúng con là say ly bồ tát giới thích nữ quyền quý thế danh lê thị duyên và cũng là lễ đại tường của chân linh hứa bích châu pháp danh diệu thiện huynh đệ chúng con chung một tấm lòng tri ân hiếu kính giờ phút này đối trước đàn tiền trang nghiêm thanh tịnh phụ phục với hình ảnh uy nghi của chư tôn đức tăng ni trong màu huỳnh y rực rỡ chúng con kính nghe nhất tăng đáo nhất phật lai hôm nay chúng con được được điểm phúc cung nghênh và phụ phục đối trước 500 vị phật tương lai một lòng cung kính cúi đầu đảnh lễ xin dâng lên lời tác bạch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 Trải thời gian hao mòn thân thể Suốt cuộc đời chẳng kể gian nan Ân sâu nghĩa trọng vô vàng Làm con chữ hiếu cưu mang nơi lòng Luật vô thường khó mong thoát khỏi Mẹ chúng con lìa cõi ta bà Nhẹ nhàng cất bước đi xa Xuôi tay nhắm mắt về nhà thảnh thơi Hơi thở dứt cuộc đời cũng dứt mong từ quan Phật lực gia trì, nương sức chú nguyện tăng ni, giúp cho thân mẫu Tây quy phản hồi, đường sinh tử nội trôi khổ não, được duyên lành tam bảo tựa nương, chư tôn thiền đức xót thương, quan lâm chứng dự trai đường hôm nay. Kính cung thịnh quý Ngài từ mẫn chúng con đồng thành khẩn cầu xin Nhất câu, nhất kệ, nhất kinh, nhất tâm chú nguyện chân linh hưởng nhờ Kính bạch quý Ngài, kể từ khi thân mẫu chúng con xuôi tay nhắm mắt Vĩnh biệt ra đi, viễn ly cõi tạm Khung trời ảm đạm, mây trắng màu tan Giấc mộng canh tàn, khó mong gặp lại Ta bà khổ hại Có hợp có tan Sinh tử hai đàn Âm dương cách biệt Chúng con vẫn biết Quy luật vô thường Chẳng dị chẳng nương Chẳng chờ chẳng hẹn Tâm tư hổ thẹn Chẳng vẹn hiếu ân Nhất dạ kiều cần Hướng về tam bảo Lòng thành con thảo Tưởng niệm song thân Xin trưởng thâm ân trọn đời ghi dạ Làm sao đền trả nghĩa mẹ công cha Tấm lòng bao la cho con trọn vẹn Mười tháng thai ngén nặng nhọc biết bao Xin con đớn đau gian lao khó khổ Ba năm nhũ bộ chín tháng cưu mang Dòng máu hòa tan tạo thành sữa ngọt lời ru thánh thoát mẹ rót vào tay con ngủ mê say đêm dài an giấc ngày con biết cất tiếng nói đầu đời bập bẹ mẹ ơi khung trời tuyệt hảo mẹ hiền tần tạo dạy bảo chăm lo khi con ốm ho suốt đêm mẹ thức hết lòng tận lực khổ cực hy sinh trang chứa nghĩa tình đại dương lòng mẹ từ ngày con trẻ mất mẹ đến nay cánh nhạn lạc loài chân trời phiêu bạc phải chăng mẹ còn đó như tàn cây bóng mát mất mẹ rồi sơ xác cuộc đời con dẫu hôm nay có đi khắp lối mòn tìm đâu được ai thương con bằng mẹ Xin chứng chiếu tấm lòng thành con trẻ Trước linh đài thỏ thẻ gọi mẹ ơi Nén tâm hương dân thấp kính hai lời Ân sinh dưỡng nguyện trọn đời ghi dạ Cuộc đời của chúng con kể từ đây là cuộc đời của những người con bất hạnh đã mất đi hình bóng yêu thương của hai đấng sinh thành Đường trần con trẻ mồ côi Suối vàng mẹ ở chia phôi hai bờ Nhìn trăng lặng lẽ bơ phờ Hỏi mây có biết bây giờ về đâu Xin thương bắt lấy nhịp cầu Cho con gợi trọn tình sâu đến người Hai nẻo sanh tự chia phôi cách trở Người đi kẻ ở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 nhưng hình bóng và thâm tình của mẹ trọn đời vẫn in đậm trong trái tim của mọi chúng con. Trái tim mẹ là kỳ quan tuyệt hảo đã cho con dòng máu thâm tình. Dầu hôm nay chia cắt bởi tử sinh, nhưng mẹ mãi nguyên trinh còn hiện hữu. Cuộc đời này chúng con duyên đầy đủ, được mẹ cha luôn khuyên nhủ dạy rằng phải hết lòng cậu trọng Phật kính tăng lấy tam bảo làm hải đăng quy hướng nay chúng con tưởng niệm ân sinh dưỡng chúc thiện duyên gieo trưởng mạnh phước điền cầu nguyện cho thế giới được bình yên cùng pháp giới nhân thiên đồng lợi lạc nguyện mẹ cha được tiêu diêu giải thoát nơi Tây Phương cực lạc hạng tương phùng. Dẫu mười muôn ức cõi biệt nghìn trùng, câu Phật hiệu hòa chung trong chánh niệm. Kính bạch chư tôn thiền đức, hôm nay ngày 17 tháng 11 âm lịch nhân lễ vía của Đức Phật A Di Đà cũng là chung thất chi trai tuần của chân linh Sa Di Ni Bồ Tát giới thích nữ quyền quý Thế danh Lê Thị Duyên Và là lễ đại tường của thân mẫu chúng con Là Bồ Tát Giới Hứa Bích Châu Pháp Danh Diệu Thiện Huynh đệ chúng con chung một tấm lòng tri ân hiếu kính Cảm phụ mẫu dưỡng dục chi thâm ân Niệm cù lao sinh thành chi trọng đức Thành tâm bái thịnh chư tôn tình đức tăng già quan lâm đạo tràng chùa hưng thiền sấm sanh phẩm vật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 Nương Phật lực siêu sanh tự tài cúi đầu kính lại Tăng bảo quay quang Chứng minh trai đàn nhất tâm chú nguyện Nương làng khói nguyện Theo án mây bay Gợi tấm lòng này quý ngài minh chứng Nhất tâm đốt nén hương phần Chư Phật gia hộ mậu thân hiện tiền Nương nơi pháp lực vô biên Chư tăng chú nguyện phước chuyên tròn đầy Chạy tăng lệ cúng hôm nay Cầu cho mẹ được trời Tây an nhàn Chân linh trực vãng liên bang Luân hồi sinh tử dứt tan khổ sầu Chúng con tha thiết nguyện cầu Hồng danh Phật hiệu cúi đầu xưng tôn Cùng nhau gửi trọn tâm hồn Ngưỡng mong tình đức chư tôn chứng lòng Phẩm vật tuy đơn sơ Nhưng tất cả chúng con gửi trọn tấm lòng chí thành chí kính ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi ai mẫn doãn nạp cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được trọn niềm hiếu đạo chay đường thiết lập lễ hôm nay đệ tử thành tâm dân trước đài mong chư tôn đức thùy ai mẫn chứng minh doãn nạp tấm lòng này nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát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 tô na la pháp danh trí như hứa tòng y lư giao phát lý phùng tuyết trần sĩ hương thái anh cầm trần quang hỷ lê thị liên và kỳ an cho chư phật tử phát tâm hùng khước cúng dường ngày hôm nay trần hiếu nghĩa thánh thuận Quỳnh Anh Hoàng, Quỳnh Thị Xuân Lan, Quỳnh Thị Thu Thủy, Diệu Tiên, Quỳnh Minh Quy, Nguyễn Kim Hường, Tâm Liên, Lư Nhiên Thanh, Nguyên Thanh, Lư Bích Hà, Diệu Liên, Lư Thanh, Nguyên Liêm, Lư Bích Thủy, Tâm Nguyệt, Lư Kim Loan, Tịnh Hoa, Lư Lợi, Pháp danh Khước Lạc, Lư Tài, Pháp danh Thạnh Tú, Thạnh Chí, Phật, gia đình Phật tử Minh Nhân, Minh Thức, Quỳnh Thanh Thảo, Trần Thị Tâm phát tâm cúng dường chúng con khải bạch lên chư tôn đức tăng ni chứng minh và giờ đây để cho pháp lễ được châu viên hiếu sự được chọn phần công đức theo lời chỉ dạy của chư tôn đức chứng minh chúng con thành cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu thích thiện trí đương quy chứng minh đạo sư trai lễ trưa hôm nay ban lời pháp từ thành kính cung thỉnh thượng tọa a di đà phật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 trai đường chứng minh kính bạch quý ni trưởng ni sư chư tôn đức ni chứng minh kính bạch ni sư trụ trì chùa hưng thiền và kính thưa toàn thể quý phật tử nam nữ hiện diện hôm nay là ngày 17 tháng 11 là ngày vía của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật và cũng là ngày tuần thất thứ bảy của Sa Di Ni Bồ Tát giới Thích Nữ Quyền Quý Thế danh Lê Thụy Duyên Trụ Thế 78 năm Viên tịch ngày mùng 2 tháng 10 năm kỷ hợi Cũng như ngày Quý Nhật của Bồ Tát Tại Gia Giới Pháp danh diệu thiện Thế danh hứa Bích Châu Trụ thế 76 tuổi Tịch ư ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu Cũng như toàn thể Quý tiên linh hương linh quá vãng Mà đạo tràng chùa Hưng Thiền ni sư trụ trì đã thiết lập trai nghi cúng dường mười phương tam bảo cũng như hiện tiền chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng quý ni trưởng ni sư chư đại đức ni ngõ hầu báo đáp ân nghĩa sanh thành của từ mẫu trong muôn một Đây là việc làm hết sức là cao quý. Ni sư trụ trì đã thể hiện được gương sáng của bậc xuất gia đệ tử của Đức Phật vì tinh thần tứ trọng ân trong đó có ân tam bảo ân sư trưởng và đặc biệt là ân phụ mẫu mà ni sư đã vận lòng thành kính cùng với chư ni và toàn thể quý nam nữ Phật tử đã cung đối trước chai đường với lòng thành kính dâng lên những phẩm vật tịnh tài để cúng dường nhân cái tuần 49 ngày của thân mẫu mình thì trước nhất và trên hết thì xin được mạng phép thay lời hòa thượng chứng minh là viện chủ chùa Hưng Thiền ở đây cũng như chư tôn Thiền Đức Tăng Ni ờ, chúng tôi có lời tán thán cái tâm hiếu hạnh của ni sư cũng như toàn thể quý chư ni quý vị vì lòng tri ân và báo ân hết sức là cao quý của đạo phật mà quý vị đã có những cái nghĩa cử hết sức là cao quý này Và kính bạch chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể, quý Phật tử, nam nữ hiện diện. Và trong thi thơ có câu Ân cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền, sâu tợ bể khơi, giàu cho dân chọn một đời cũng không trả được ân người sanh ta. Thật vậy, khi ta nói đến cha và mẹ là chúng ta nói đến những gì thiêng liêng cao quý nhất, lồng lộng như bầu trời, mênh mông như vũ trụ, dạt dào như sóng nước của đại dương, cả vốn liếng yêu thương trong cuộc đời của mẹ đều dành hết cho con nếu cha cho ta niềm tin và lý trí để đi vào cuộc sống thì với con tim tràn đầy từ mẫn mẹ giúp ta biết yêu thương và đồng điều với cuộc đời có cha chúng ta thấy mình như được dạy dỗ che chở mạnh dạng vươn lên khôn lớn thành người có mẹ chúng ta biết mình được yêu thương chiều chuộng được chăm sóc quan tâm mẹ sẵn sàng chịu đựng cực khổ suốt cả đời mình cho ta được no ấm đủ đầy hạnh phúc trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời cha luôn song sáo chẳng ngại gian lao khó nhọc để kiếm tìm chén cơm manh áo cha có thể vượt suối trèo non hay lên rừng xuống biển hoặc sông pha vào chốn hiểm nguy nếu nơi đó Cha tìm được sự sống và niềm phúc lạc cho ta Còn mẹ thì 9 tháng cô mang 3 năm nuôi dưỡng ẩm bồng Chăm sóc cho ta đến quên cả thân mình Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo nhường lại cho con Có những khi trái gió chở trời Mẹ ta lo lắng đứng ngồi không yên Mẹ an tâm khi thấy con mình bình an vô sự và mẹ vui mừng khi thấy con mình được khỏe mạnh bình an đối với công ơn như trời biển của cha mẹ dẫu chúng ta có vóc cạn kiệt sức mình để phụng dưỡng báo đáp thì ân sâu ấy vẫn cao như núi và vời vợi ngàn đời không bao giờ vội tới thế nên trong kinh tăng chi một trang 75 Đức Phật Ngài có dạy rằng Này các tỳ kheo Ở trên đời này có hai hạng người không thể trả ơn được Đó là mẹ và cha Dù vai trái cổng cha Vai phải cổng mẹ Đi giáp vòng hòn núi Tu Di suốt 100 năm Và trong khi đi như vậy Không ngừng săn sóc so bóp Tắm gội phục vụ một cách ân cần chu đáo nhất có thể như vậy cũng chưa gọi là làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ Người làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ là khi cha mẹ chưa có niềm tin, phải khéo khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an chú vào niềm tin. Niềm tin ở đây tức là tin ba ngôi tam bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và cha mẹ có theo ác giới thì phải khéo khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an chú vào thiện giới. Thiện giới ở đây tức là giữ gìn năm điều găng cấm của Phật chế là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Năm giới này nếu được giữ gìn thì đời đời qua lại chốn nhân thiên sớm thành Phật quả. Và ngược lại, năm giới này mà không giữ gìn thì cánh cửa của cõi trời và cõi người bị đóng lại. Hay nói một cách khác là con đường đó sẽ bị bích đi. Và cha mẹ có sang tham thì phải khéo khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an trú vào bố thí Vì sang tham là một nhân phải đọa lạc trong ba đường dữ Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Chỉ có bố thí là một phương tiện thù thắng Bứng sạch tận gốc rễ của lòng tham Bố thí còn là một cách để giúp chúng ta mở rộng trái tim, tấm lòng yêu thương của mình đối với tha nhân từ đó thành tựu được phước báo vật chất lẫn tinh thần trong bất kỳ thế giới nào sanh ra. Và cha mẹ có theo tà kiến thì phải khéo khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an chú vào chánh chi kiến. Vì tà kiến là những nhận định sai lầm lệch lạc không đúng chánh pháp, không đúng với chân lý, không đúng với bản thể. Do đó sẽ dẫn thởi cha mẹ đến cảnh giới khổ đau trong hiện kiếp và vị lai kiếp và Đức Phật Ngài tóm lại nếu người con nào làm đủ những điều nêu trên thì xem như làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ thông qua phương pháp cúng dường trai tăng mà hôm nay ni sư cùng với hàng ni chúng đã một lòng thành kính thiết tha dâng lên cúng dường nhờ sức chú nguyện của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng cũng như quý ni trưởng ni sư chư đại đức ni mà tất cả giác linh của sa di bồ tát giới thích nữ quyền quý thế danh lê thị duyên trụ thế 78 năm viên tịch ngày mùng 2 tháng 10 năm kỷ hợi cũng như ngày quý nhật của bồ tát tại gia giới Pháp danh Diệu Thiện, thế danh Hứa Bích Châu, Chủ thế 76 tuổi, thất lộc ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu, cũng như chư Hương Linh Quá Cố, Lư Nhiên Phú, Pháp danh Trúc Quý, Bùi Thanh Dũng, Pháp danh Giác Hùng, Quỳnh Văn Tân, Pháp danh Thiện Tấn, Tô Na La, Pháp danh Chí Như, Hứa Tổng Y, Lư Giao Phát, Lý, Phùng Tiết, Trần Sĩ Hương, Thái Anh Cầm, Trần Văn Hỷ, Lê Văn Liên Cũng như chư tiên linh của quyền thất tổ nội ngoại lịch đại tông thân của ni sư cũng như các hàng Phật tử phát tâm cúng dường được trượng thừa phước báo cúng dường trái tăng này và được vãng sanh về thế giới an lành của chư Phật Nguyện đem phước báo cúng dường ngày hôm nay hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử hiện diện phát tâm cúng dường này luôn được tăng phúc tăng thọ bồ đề tâm tăng trưởng nguyện đem phước báo này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh sớm rõ đường lành thoát vòng mê muội và để cho buổi lễ tác pháp cúng dường hôm nay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 quý ni trưởng quý ni sư chư tôn đức ni đã thùy từ ai mẫn chứng minh doãn nạp lễ phẩm cúng dường của chúng con hôm nay và còn ban bố cho những lời giáo huấn và những lời chú nguyện vô cùng cao quý giờ đây đối trước trai đàn trang nghiêm thanh tịnh môn nhân pháp quyến cùng với toàn thể phật tử chúng con nhất dạ chí thành hướng về mười phương chư phật hướng về từ phụ a di đà phật hướng về chư tôn tịnh đức tăng già cơm hương tích sinh thành tâm dân cúng rau tàu khê thắm đượm nghĩa tình mong chư tôn đức chứng minh nhất tâm chú nguyện chân linh hưởng nhờ và giờ đây để lễ nghi tròn đủ chúng con xin hướng về hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng già đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái Nhất tâm thành lễ hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng và tam ba a di đà phật chúng con đê đầu kiền thỉnh thượng tọa đạo hiệu thích phước hạnh đương vi chứng minh đạo sư trai lễ chưa hôm nay Sám chủ nghi thức trai đường, thành kính cung tỉnh thượng tọa. Nam mô tiếp dòng đạo sư bạc ra và ở lòng trời đây chung ngưỡng quan quý ai kim bảo cầu phật ai hầu nhân tâm tinh phật vô kiến đành tương phóng quang như lai tiên thiết thần chú lệ tỳ xà nơi bê ra bạc xà ra đa rị bàn đà bàn đà này bạc xà ra bàn ni phân hồ hồng đô ni bàn đà bàn đà ni bọt sờ đó bàn ni phấn hộ hồn đô lôn vân ta ba trái tăng công đứng thù thẳng hành vô biên thằng phượng giải hồi kỳ huệ chân minh liều vô nguyên tội chương tâm tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo Tây phương tịnh độ chúng nghe cửa phạm liên hóa vi phổ màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Phận đời Bồ Tát di bàn lời nguyện di thời công làm nhân thiên à, ngã đằng giờ chúng sanh gia cộng thần Phật ở đạo tạng đa năm tam miêu tam bồ đề cô chi năm đang địa lan chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà nam mô đa năm tam miêu tam bồ đà cô chi năm lòng tam hiệu tam bồ đà cô truy nậm đá địa tạng viên lê chu lê chuẩn đề ta bà sợ gì bồ tiên à, tăng hoàn kỳ lại mô a di đà phật phục nguyện tâm không tức phật liệu ngộ vô sanh sức nam kha nhất mộng chi hương nhập tây phương cứu liên chi canh ư ừ, kim ký hội niên thập nhất nguyệt thập thất nhật Kim di trụ trì hưng thiền từ hiệp đạo tràng tứ chúng nam nữ Phật tử thành tâm thiết lễ kỳ a nguyện thất thất cai tuần sa di ni bồ tát giới thích nữ quyền quý pha thế danh lê thị duyên trụ thế thất thập bát tuế tịch ư ký hội niên thập nguyệt sơ nhị nhật kiết thời thuận tịch tây quy cập bạc tiếng kỳ siêu bồ tát giới à, à, phà pháp danh diệu thiện thế danh hứa bích châu à, hưởng à, thọ thất thập lục tế đại hạng đinh dậu niên thập nhất nguyệt thập thất nhật Nguyện à, chương linh à, cứu quyền thất tố nội ngoại lịch đại gia tiên cao cao tầng tù khảo cáo cao tầng tù thì thúc bá huynh đề cô duyên tỷ mỗi như thiết đắng chưa hương hồn trượng thừa phật lực thính pháp dân kinh tóc thoát mê đồ xỉu sanh tịnh đồ Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí tăng ít phước điền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 đáp lại lời thỉnh cầu của ni sư trụ trì cũng như môn đồ tứ chúng quan lâm về đạo tràng chùa Hưng Thiền nhất cố nhất kệ trì tụng kinh văn chứng minh công đức kỳ nguyện cho những người quá vãng hương linh được thừa tư công đức siêu sanh tịnh độ và hiện tiền quý trai chủ được thừa tư công đức được bình an khương thới trước tấm thâm tình đó thay mặt ban tổ chức thành kính đảnh lễ niệm ân chư tôn thiền đức tăng ni kính bạch chư tôn đức trong quá trình hành lễ không sao tránh khỏi những điều sai sót ngưỡng mong chư tôn đức từ bi niệm thứ giờ đây pháp lễ được châu viên tất cả hàng đệ tử chúng con đê đầu đảnh lễ sám tạ tam bái nguyện đem công đức này à, hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo A Di Đà Phật kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni thọ trai amor. đà